Vào lồng luôn à? Ừ. Ok. <laughs> Xong luôn, máy còn thoát được mấy câu. Chìm ấp chó. mùi mới của Hoàng Văn Quảng Lạng Sơn nha anh em. định hót trong lập ấy ấy vẫn còn mổ nhau này nó vẫn còn hót này đấy vẫn đánh mồi vẫn hót ok Nhanh quá nhờ Đấy bây giờ đánh luôn